trở lại với Vietnam Food TV thì hôm nay thì bọn mình sẽ à, cùng các bạn với các bạn đến khám phá một món ăn nữa thì món ăn này thì à, nếu mà ở Hà Nội thì có rất nhiều quán để ăn và nó cũng là một món ăn mà ai ai cũng thích thì à, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến một quán bánh giò đến bánh giò thì chắc mọi người có rất nhiều địa điểm để, để ăn đường Đông Cát ở Đông Đông Tác phố Đông Tác thì mình à, đang đường đường Đông Tác bây giờ à, ta sẽ đến quán ăn đấy nhá quán bánh giò đấy giò chả rồi là gà phần bánh cuốn rất nhiều thì quán nó bên tay trái tay trái kìa tay trái kìa chỗ biển đỏ đỏ ấy phải nhỉ ừ. trên trên trên trên cái danh biển vàng vàng rồi nó cạnh cái ốc ấy đấy bánh bánh giò nóng này đông không các bạn đó bánh giò nóng B16 Kim Liên nhá Xuân Thủy đây là quả cô và mình ăn đây rất nhiều lần rồi lần này là lần thứ 20 rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá xem là cái bánh giò cô ngon như nào nha Hôm nay mình giò đầy đủ các cháu hai cái trà đá nhá กับดักสิบเลยครับแล้วก็ thì à, quán này thì à, mình biết là rất là lâu rồi và mình ăn khá nhiều lần rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thì các bạn có một điểm mà các bạn bánh giò mới các bạn có thể thưởng thức nếu có nhiều bạn xem clip của mình sẽ cũng đã từng ăn đây rồi hoặc là nhiều bạn chưa ăn thì có thể là lên thưởng thức và trải nghiệm cái món bánh giò ở đây cô làm có ngon có khéo không là những cái giò cô có đặc biệt không không nào bây giờ ta sẽ thưởng thức nhá bắt đầu ăn này. ở đây thì uh, có nhiều người mua vé người chục cái người thì hai cái thì ba cái Tôi anh này mua một năm cái này ngon cái giò nó rẻ bánh cho này ăn về xì đầu à, em ăn với lại cái ờ, tớt được cô thay ờ, bán thay rổ liên tục rổ bán rổ luôn nhiều mình mua bóng về um, vỏ thịt giò này mọi người á, nó dai mà nó căng hẳn đấy là chắc lắm gọi lòng có cái thịt này anh thích nhất là cái thịt này thịt này tầm tầm tức là khi mà người ta cho vị ấy tẩm nhân đấy nó rất là khéo người ta rất là vừa không nhạt quá không mặn quá và vừa đủ để để khi mà mình ăn tất cả với lại với nhau ấy nó không học lại với nhau được dưa leo rất là giòn giòn lắm à. nay mình đi khá là muộn thì ờ, động công việc và cái chất lượng hình ảnh nó không được đẹp cho lắm nên các bạn thông cảm nhá mình quay tối mà đây giờ mình quay ngày em thì ngày thì cũng mở cũng mở từ chiều thôi từ 4 à, giờ chiều mà ở Hà Nội ấy cái mùa này cái mùa lạnh cái mùa mà thời tiết nó bất thường từ 4 giờ bắt đầu là trời tối đen kỳ rồi đi quay rất là khó khăn xem clip thông cảm nha do vấn đề thời tiết nên là chất lượng ảnh nó không được ok cho lắm các bạn thông cảm xin lỗi các bạn mời các bạn một miếng nhé để thay lời xin lỗi cái giò đấy thơm các bạn giò ấy thơm lắm giò mới chảo cô đấy nó thơm ở đây rất là đông giá nó cũng bằng chỗ khác thôi rồi mà các bạn đi dò nha trò mới ngon rất là nhiều bạn mãi mới hết đấy Bây giờ thì mình sẽ ra về Và Đây, um, đây là quán nha các bạn nhé Đây sáu Kim Liên này, mấy còn nóng á Rất là đông, rất là nhiều Đủ khách nữa, đông khách nữa Đó, thì um, mong rằng là mình lại chia sẻ với bạn cái địa chỉ mới để tổ chức nha Và các bạn đến đến đây khám phá và thưởng thức xem cái bánh trò đây ngon không nha là một điều các bạn đến đây là nếu đồ ăn có nhiều ấy thì cố gắng ăn hết nhá thực sự là mình ăn rất là no và đồ ăn cũng rất là nhiều đó thì uh, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và mong rằng các bạn hãy uh, like và subscribe uh, cho đặt cho mình xin một nút like nữa à, để uh, khi các bạn uh, và mình có nhiều động lực hơn đi uh, nhiều quán ăn nhiều địa điểm để mình làm clip cho bạn xem ok và hẹn gặp lại các bạn nhớ like và subscribe nhá để đón chào nhiều cái video clip mới nhá bye bye